Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Già gân Nguyễn Phú Trọng bắt bể tôi nuốt gần gà Đảng Cộng sản Việt Nam sinh ra từ bạo lực Lãnh đạo của nó chủ yếu là những con người gian manh, gian ác và đầy thủ đoạn Lịch sử Cộng sản chỉ có các bác được thừa nhận là nhà tư tưởng Còn lại những lãnh đạo Cộng sản khác không có tư tưởng gì đáng kể Lenin được các đảng Cộng sản thừa nhận là nhà tư tưởng lớn nhưng thế giới tự do không thừa nhận. Các đời Tổng thống Mỹ sau khi nghỉ hưu họ viết sách và đi diễn thuyết kiếm tiền. Những người này mà không viết sách là uổng phí bởi điều hành một cường quốc như nước Mỹ có rất lắm điều cần phải viết ra để cho thiên hạ học hỏi và biết. Làm Tổng thống Mỹ họ là một nhà quản trị thực sự chứ không phải làm công việc cai trị hà khắc như các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh nổi tiếng về rốt nát nhưng ông Nông Đức Mạnh vẫn cho xuất bản những cuốn sách dày cộp tốn tiền, ngân sách. Hầu hết các tác phẩm của lãnh tụ Cộng sản đều không có giá trị, triết lý gì cả. Chủ nghĩa Mark Lenin không ai muốn đọc. Hồ Chí Minh toàn tập thì cũng chỉ để khoe cho thần dân chết khiếp, chứ thực chất bên trong không chứa được giá trị tư tưởng. Hầu hết những sách vở do người Cộng sản viết ra, học sinh và sinh viên không muốn học. Tuy nhiên, vì chính quyền nắm việc học triết Cộng sản với những học phần có rất nhiều tín chỉ nếu không vượt qua là không thể tốt nghiệp nên sinh viên mới phải cố nuốt những thứ gần gà, vừa dai vừa không bổ dưỡng như thế. Sáng ngày 11 tháng 1, Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã giới thiệu về cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của ông Nguyễn Phú Trọng. Buổi ra mắt tác phẩm được hệ thống báo chí đăng hết công suất quảng bá rầm rộ. 10 năm dựng lò đốt hàng loạt quan tham, ông Nguyễn Phú Trọng giờ đây đang rất tự mãn và cho rằng ông đã làm trong sạch bộ máy của Đảng và bộ máy của nhà nước. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản có những sạch như ông Trọng khoe mẽ hay không thì là một câu hỏi đang được đặt ra. Đây là hình ảnh những tác phẩm gây lãng phí giấy in của ông Nguyễn Phú Trọng. Như tờ Thể báo chấm đã nhiều lần phân tích, việc diệt quan tham không phải là chống tham nhũng bởi diệt lớp này thì lại có lớp khác trồi lên và vẫn cứ tham nhũng như cũ. Tham nhũng được sinh ra từ thể chế chính trị độc tài cộng sản, nếu nếu không diệt được thể chế thì tham nhũng vẫn còn mãi như vậy. Nếu nói diệt ông Nguyễn Đức Trung thì vì tham nhũng thì người thay thế là ông Trung Ngọc Anh có trong sạch được đâu. Nói chung, Cộng sản không có nhân sự sạch để thay thế vào các vị trí bị chạm đi trước đó. Từ bên trong bộ máy, những người đang có chút quyền lực cho Thời báo chấm biết rằng cả bộ máy nhà nước và bộ máy đảng luôn rất căng thẳng. Họ rất sợ bị khui và bị quăng vào lò, cho nên kế hoạch đốt lò của ông Trọng chỉ làm cho phe của ông phấn khích bởi họ có cơ hội kéo đồng đảng chám vào lỗ trống. Tuy nhiên, với những người không thuộc phe ông Tổng thì luôn phập phồng lo sợ không biết khi nào thì lửa sẽ táp vào nhà mình. Dường như hầu hết các quan chức không ai muốn ông, ông Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng tích cực cả, bởi ông Trọng càng chống thì nồi cơm của họ càng bị đe dọa. Cũng không ai muốn đọc những gì ông Trọng viết ra, thực tế là như vậy. Tuy nhiên, ông Trọng vẫn cứ viết và bắt các quan và ban chức và ban ngành phải nuốt. Giống như trước đây, Đảng Cộng sản làm ra món gân gà, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vậy. Không biết toàn đảng nhai nuốt thế nào thứ gân gà này mà giờ đây quan chức chính quyền còn vô đạo đức còn hơn cả những thế hệ trước đây. Đây là hình ảnh lại thêm một món gân gà khó nuốt của ông Nguyễn Phú Trọng được tung ra. Theo đánh giá của một số người am hiểu, họ cho rằng sách chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng chủ yếu là để khoe thành tích cá nhân, không có phương pháp gì đột phá cả. Ai ở cương vị của ông cũng có thể làm được, nhưng có điều họ có muốn làm hay không mà thôi.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 hiếp dâm tập thể nữ sinh Huflis. Sự thật ở đâu? Tối ngày 11 tháng 1, một clip lan rộng trên mạng xã hội với tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng trên trang Facebook cá nhân Phương Ngô thì viết rằng Bắp nhận được tin cầu cứu Chị ơi, nhờ chịu giúp đỡ, em gái em là sinh viên trường đại học ngoại ngữ, tin học thành phố Hồ Chí Minh, Huflit, đang học quân sự tại trung tâm quân sự quận 12. Nhưng mấy hôm nay có tin trong khu nội trú nữ các em bé rất hoảng sợ và hoảng loạn. Các em kể lại là bên khu em có hai bé nữ sinh viên bị hiếp dâm. Ngày hôm sau thì tiếp tục một em bị hiếp nhưng bất thành vì em bé hoảng quá nên ngất đi, phải đưa đi cấp cứu. Rất mong quan chức chức năng điều tra làm rõ sự việc càng sớm càng tốt. Bản tin có kèm theo một video clip và đường link thông tin trên diễn đàn sinh viên. Ngay sau đó, đường link này đã bị khóa đi. Đây là hình ảnh thông tin trên trang Facebook Phương Ngô. Tiếp theo đó là nhà chức trách lên tiếng bằng văn bản. Phía trưởng quân sự quân khu 7 gửi ban giám hiệu trường Hoflit cho rằng đây là thông tin sai sự thật. Ngay sau đó, báo chí cũng vào cuộc và trích dẫn văn bản của trường quân sự quân khu 7 và được xem rằng đây là sự thật. Tuy nhiên, với văn bản của một phía như thế, theo nguyên tắc là không đủ tính minh bạch. Ví dụ như tội hãm hiếp, người cha phải phát ra văn bản bảo rằng con mình vô tội và đó là thông tin sai sự thật, thì loại thông tin đính chính kiểu này là không đáng tin cậy. Cần có một cuộc điều tra công bằng đúng với quy trình tố tụng hình sự thì mới có thể cho người dân hiểu ra được thực tế. Trong lúc này có thể nói người dân không tin nên tin loại văn bản một chiều như thế mà cần phải xem xét điều tra với chính quyền thế nào, không thể kết luận kết quả trong một sớm một chiều cho được. Khi sự việc vừa mới phát tán, báo chí vào cuộc ngay tức thì và hầu hết các tờ báo đều thông tin theo đúng một giọng điệu như nhau, thì đây không phải là kết quả điều tra nào cả, mà đó là kết quả chỉ đạo của Ban tuyên giáo Trung ương Đảng. Bất chấp tiêu cực nào, dính với chính quyền thì bộ máy tuyên truyền sẽ tự động kích hoạt, phản xạ, che đậy. Vấn đề này nó thuộc về bản chất của chế độ, cho nên những gì mà phía báo chí công bố lúc này là chưa đáng tin cậy. Đây là hình ảnh phía trường quân sự quân khu 7 ra văn bản bác bỏ ngay tức thì. Nếu thông tin này là sự thật thì chính quyền cần có hành động nghiêm túc để diệt trừ mầm mống. Còn nếu sự thật như thế mà vẫn cứ cho báo chí mở hết công suất để che đậy thì không có gì để nói. Lúc đó cái ác không những là những nam sinh viên trường quân sự kia mà cái ác đó là bản chất của cả chế độ. Bắt buộc sinh viên của các trường dân sự phải học giáo dục quốc phòng là cách làm vô tác dụng. Trách nhiệm bảo vệ đất nước là trách nhiệm của quân nhân chuyên nghiệp. Tại sao lại bắt sinh viên dân sự phải học cầm súng để làm gì? Cùng với việc ép sinh viên phải học học triết của Mark Lenin là cách mà chính quyền này lãng phí tiền và sức lực của người dân mà chẳng được ích gì. Chỉ vì đi học những thứ vô để rồi là bị hãm hiếp dẫn đến mất mạng thì không thể chấp nhận được. Hiện nay, thông tin về việc hãm hiếp tập thể của trường quân sự quân khu 7 đang lan nhanh chóng mặt bởi vì người dân rất phẫn nộ trước hành động như thế trong xã hội. Xã hội Việt Nam hiện nay thông minh hơn xưa rất nhiều, những chiêu trò trí trá để che đẩy của ban tuyên giáo và báo chí cách mạng không còn xa lạ gì với dân cử mạng nữa. Đây là hình ảnh ngay tức thì bộ máy tuyên truyền của Đảng đã kích hoạt hệ thống bảo vệ phía trường quân khu 7 một cách vô cùng chặt chẽ. Không thể dùng văn bản kết luận của một phía mà xem đó là sự thật. Và báo chí Cộng sản cũng cần phải công minh hơn, phản ánh đa chiều hơn, chứ không nên làm công cụ cho chính quyền như thế. Đã có rất nhiều cái chết của quân nhân ở trong doanh trại và báo chí đã hùa nhau che đậy, không xa lạ gì cả. Cho nên động cơ che đậy sự thật của hệ thống báo chí, nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam là luôn trong tư thế sẵn sàng. Sáng ngày 12 tháng 1, người dân gần trường quân sự quân khu 7 địa điểm được cho là đã xảy ra hiện tượng hãm hiếp dâm tập thể. Chính quyền đã cho dọn dẹp sạch những người bán hàng rong, ngay cả bãi đất trống phía trước đó cũng không còn người bán hàng rong tới đây. Đó là dấu hiệu rất bất thường. Mặt trận báo chí thì cố tình phủ nhận, mặc dù chưa có kết quả điều tra chính thức và cải tại nơi được cho là hiện trường cũng đang thực thi chính sách ngăn sông cấm chợ, rất bất thường. Cũng cần xem xét những hành động đáng ngờ của hệ thống báo chí Cộng sản